À, xin kính chào anh chị ạ. Ờ, xin kính chào anh chị Như vậy là về cái chủ đề liên quan đến ờ, SVB rất là được nhiều các anh chị quan tâm đúng không ạ? Vâng thì xin mời các anh chị vào ngồi ổn định chỗ ngồi thì chúng ta cùng trao đổi về cái vấn đề này thì hiện nay thì ở trên mạng có rất nhiều các cái thông tin liên quan đến SVB và về cơ bản đa phần là những cái thông tin gọi là cóp nhặt ờ, ở những cái nguồn có thể là không rõ ràng và những cái nhận định đánh giá là khá chủ quan và có cái độ chính xác nó không cao chính vì thế cho nên là ờ, phục cùng với AZFIN Việt Nam quyết định thì cùng nhau cùng nhau ở đây ờ, sẽ trao đổi cùng các anh chị uh, về cái vấn đề SVB để các anh chị có thể hiểu rõ hơn về cái cuộc uh, khủng hoảng của cái ngân hàng này uh, có thể nói là về cơ bản có thể nói là nó cũng bước một chân vào cái cái cái việc phá sản đúng không ạ vâng thì anh chị xin mời anh chị cứ đặt những cái câu hỏi trao đổi thì phục sẽ chia sẻ sẽ hỗ trợ các anh chị uh, trong cái vấn đề giải đáp cái vấn đề này đúng không ạ xin mời các anh chị nhé Vâng, anh chị có thể chia sẻ cho những người quan tâm đến cái chủ đề này thì à, à, để Phục sẽ cùng hỗ trợ ạ. Vâng, ok. Và vâng, xin chào anh chị. Và vâng. và vâng, xin chào anh chị. Và chúng ta chuẩn bị bắt đầu được chưa ạ? Ok, vâng. Vâng. Vâng, ok ạ thì cái chủ đề hôm nay có thể nói là rất là được đáng được uh, mọi người quan tâm đúng không đó thì thực tế là nếu về bản chất vấn đề nó không đáng được như thế nhưng mà truyền thông báo chí từ khắp các nơi thì người ta gọi là mượn cái sự kiện này để người ta câu view rất nhiều đó thế do đó là cũng nhiều nhà đầu tư thì cũng có hỏi AZFIN đánh giá như nào thì ờ, để AZFIN hôm nay cũng sẽ chia sẻ những cái thực tế của nó còn về cơ bản đánh giá thì mọi đánh giá đều là chủ quan cả đúng không ạ thì phục sẽ cùng chia sẻ cùng anh chị nhé ok ok xin chào anh chị xin chào cả nhà được rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào bắt đầu được không ạ vâng xin mời anh chị vâng thì đầu tiên thì uh, uh, nó xuất phát từ cái phiên hôm thứ năm hôm thứ năm ngày uh, hôm thứ năm và sau đó là hôm thứ sáu đó là cái cổ phiếu SVB này đây cổ phiếu SVB này giảm một mạch từ mức khoảng 265 đô còn 106 đô 266 còn 106 đô tức là giảm đâu đó khoảng hơn 60 phần trăm chỉ trong vòng một hai phiên đúng không ạ giảm rất mạnh rất mạnh đó thì vì sao mà cái ngân hàng này nó lại bị giảm mạnh như thế thì đầu tiên chia sẻ cùng anh chị đó là ngân hàng này nó đã giảm rất mạnh từ đầu năm rồi đây anh chị thấy là đầu năm 2022 đúng không ạ từ cách đây một năm trước giá nó khoảng 600 đô một cổ phiếu thì nó giảm đến cu cuối 2022 đầu 2023 đâu đó đây nó chỉ còn 200 đô thôi tức là nó đã giảm khoảng độ 66 phần trăm rồi giảm rất mạnh rồi còn nếu so với đỉnh anh chị nhìn đây ạ đỉnh năm 2021 của nó ở đây là khoảng độ 755 đô và nó giảm đến cuối 2022 ấy, nó chỉ còn 200 đô tức là nó giảm đâu đó khoảng độ hơn 70 phần trăm 75 phần trăm cái cổ phiếu này đã giảm giá 75 phần trăm rồi đúng không ạ và tiếp theo gần đây nhất đúng không ạ biểu hiện gần đây nhất đó là chỉ có hai phiên đây nó giảm từ 268 mà về 105 106 đô đây giảm rất mạnh đúng không ạ thì cái việc nguyên nhân giảm gần đây ấy, chẳng qua là những cái khó khăn trong quá khứ nó không giải quyết được thế thì nó bị giảm nó cũng giống như các doanh nghiệp bất động sản của Việt Nam thời gian vừa qua ấy khi nó giảm sàn hàng loạt côn margin hàng loạt thì nó được một lượng tiền vào bắt đáy thì tạo cái vùng đi ngang một thời gian nhưng mà cái khó khăn về cái trái phiếu chưa giải quyết được thế thành ra nó lại giảm tiếp như là Novaland chẳng hạn đúng không ạ hay như là Phát Đạt hay như DG chẳng hạn đúng không ạ đó là về cái ngọn nguồn của cái cổ phiếu này thì nó đã có dấu hiệu từ trước đó rất nhiều rồi vậy dấu hiệu trước đó như thế nào thì xin trao đổi cùng anh chị đầu tiên là về cái kết quả kinh doanh của nó thì xin mời anh chị nhìn đây xin mời anh chị nhìn đây kết quả kinh doanh của nó đây đây kết quả kinh doanh của nó đây lợi nhuận lợi nhuận của nó đâu đó chỉ có được 1 tỷ đô thôi 1,6 tỷ đô thôi nó khá thấp so với cái quy mô của cái công ty này thì đây là một cái yếu tố nhỏ thôi những yếu tố lớn hơn thì xin mời anh chị nhìn phía trên này xin mời anh chị nhìn phía trên này đó tổng tài sản của cái ngân hàng này thì nhiều người bảo 200 tỷ nhiều người bảo là 190 mấy tỷ thì thực tế tổng tài sản của nó đây cuối năm 2021 là 211,308 tỷ đô cuối 2022 là 211,793 tỷ đô đấy là tổng tài sản của nó và các anh chị nhìn vào đây lưu ý thấy rằng có hai khoản lớn nhất một là khoản cho vay tức là khoản tín dụng bình thường ấy cho vay thì cửa ngân hàng này có 73,6 tỷ đô thôi nhưng mà một khoản lớn nhất của nó đây đó là chứng khoán đầu tư security investment đây tâu tàu tổng nó là 120 tỷ đô anh chị ạ năm 2021 nó còn lên đến 127,959 tỷ đô tương đương 128 tỷ đô như vậy anh chị có thể thấy rằng riêng cái trái phiếu đầu tư của nó đã chiếm tới hơn 60% tổng tài sản nó cực kỳ lớn nó lớn khủng khiếp để các anh chị tưởng tượng xem nó lớn như thế nào thì chúng ta thử xem một cái thằng ở Việt Nam mà có cái tỷ lệ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam à, trên tổng tài sản lớn nhất Việt Nam thằng ngân hàng đó là thằng Tiên Phong Banh Tiên Phong Banh có tỷ lệ lớn nhất nhé rồi sau đó đến MB đến Techcombank và VPBank đó đấy là những ngân hàng có tỷ lệ đầu tư trái phiếu lớn nhất thì chúng ta hãy cùng nhìn vào cái thằng tiên phong banh để thấy được cái sự khủng khiếp rủi ro của cái thằng ngân hàng SVB này như thế nào thì đây xin mời anh chị đó là tổng tài sản nhé tổng cộng tổng tài sản là 328.000 tỷ 328.634 tỷ đấy là tổng tài sản đây 328.634 tỷ mà trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu chứng khoán đầu tư của nó đây là có 74.376 tỷ. Như vậy, như vậy, đây cái trái phiếu chứng khoán đầu tư của nó lớn tỷ lệ lớn nhất Việt Nam mới có hơn 20% một chút thôi. Còn nếu tính trái phiếu doanh nghiệp thì nó chỉ độ 12-13% đã là lớn nhất Việt Nam rồi. Còn cái lớn nhất của Tiên Phong Bank hay các ngân hàng khác Việt Nam đó là cho vay khách hàng. Đây rất lớn còn chứng khoán đầu tư đây có 74.376 tỷ trên 328.000 tỷ tức là có khoảng độ 23% thôi không đấy đã là lớn nhất Việt Nam rồi nhưng cái ông SVB này nó lại còn khủng khiếp nữa 128 tỷ đô trên 211 tỷ đô tức là nó chiếm tới khoảng độ 60% tổng tài sản như vậy anh chị có thể thấy là cái tỷ lệ nắm giữ chứng khoán đầu tư của thằng này nó còn nhiều gần gấp 3 lần cái ngân hàng nhiều nhất vậy Nam đó đó trong khi đây các khoản cho vay của nó thì thấp có mấy chục nghìn tỷ thôi vậy thì cái này nó rủi ro thế nào đó nó rủi ro thế nào đó thì ở đây các anh chị sẽ cùng nhìn đây cũng sẽ minh họa cho các anh chị biết nó rủi ro nào ví dụ đây tất nhiên là thằng này đã đầu tư cả trái phiếu chính phủ và nhiều loại trái phiếu khác nhưng mà anh chị nhìn đấy cuối năm 2021 nó nắm lượng trái phiếu kỷ lục 128 tỷ đô thì anh chị thử nhìn xem cuối 2021 đây lợi suất có bao nhiêu ạ đây cuối 2021 đây lợi suất có 1,39 1,4 phần trăm trong khi bây giờ lợi suất là gần 4 phần trăm đó thế thì khi nó mua cái trái phiếu ý thì lãi suất yêu cầu có một phẩy mấy phần trăm thôi thì đến bây giờ lãi suất trái phiếu lên đến 3,7 phần trăm thế là tự nhiên cái giá trái phiếu nó bị giảm xuống anh chị ạ giá trái phiếu nó bị giảm xuống để minh họa dễ hiểu thì anh chị có thể thấy như này ví dụ cái nhà nó sinh lời cho chúng ta 1,4 tỷ một năm thì trước đây chúng ta chỉ cần 1,4% thôi thì chúng ta sẵn sàng trả nhà giá 100 tỷ nhưng bây giờ chúng ta cần lợi suất yêu cầu lên đến 3,7 3,8% tức là 100 tỷ chúng ta phải lãi được 3,7 3,8 tỷ thế suy ra cái nhà mà nó mang lại cái lợi suất có 1,4 tỷ thì giá nó sẽ trở lên thấp hơn cái 100 tỷ rất nhiều thì tương tự như thế trái phiếu cũng vậy khi lãi suất tăng giá trái phiếu giảm và theo AZFIN Việt Nam tính thì giá trái phiếu giảm ở cái trường hợp cái ngân hàng SVB này thì nó giảm đâu đó khoảng 10% cái giá trị của nó. Thì tức là anh chị nhìn thấy 128 tỷ đô này giảm 10% tức là mất 12,8 tỷ đô. Đó, đấy là cái câu chuyện đầu tiên. Nhưng mà do cái công ty này nó để ở chứng khoán đầu tư và thường là nó nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đến ngày đáo hạn. Thế thành ra thành ra đến ngày đáo hạn thì thành ra nó không ghi lỗ luôn dự phòng luôn mười mấy tỷ được nó không ghi lỗ dự phòng và anh chị nhìn thấy ở đây này nó dự phòng rất nhỏ nó không dư dư ghi dự phòng đáng kể đâu đó khi nó không ghi dư dự phòng mà tài giá của cái sản tài sản này nó giảm rất sâu như thế thế cuối cùng mới dẫn ra một cái điều là nó có một cái khoản lỗ tiềm ẩn rất lớn lên đến hàng chục tỷ đô hàng chục tỷ đô trong khi anh chị nhìn ở đây vốn chủ sở hữu của ngân hàng này có 16,6 tỷ đô năm trước năm nay có 16,3 tỷ đô mà riêng cái đồng trái phiếu nó nắm giữ giảm giá có thể lên đến 13 tỷ đô vốn chủ sở hữu có 16 tỷ đô thế như vậy có thể là bay mất 8 90 phần trăm 7 80 phần trăm vốn chủ sở hữu đó thì đấy này câu chuyện như thế chính vì nhìn thấy cái sự rủi ro như thế này đó thường là nắm giữ ở gọi là chứng khoán nắm giữ ngày đáo hạn thành ra nó không ghi giảm giá thế chính vì thế cho nên là nhiều nhà đầu tư họ nhìn thấy cái rủi ro từ cuối 2021 rồi đến 2022 khi lãi suất tăng mạnh thì họ thấy rất rủi ro và kết quả là họ bán cái cổ phiếu này từ mức 700 đô mà về còn có 200 đô này đó cái câu chuyện là như thế rồi rồi à, các cái người gửi những khách hàng những người gửi tiền tại cái ngân hàng này bắt đầu họ thấy bắt đầu họ thấy cái ngân hàng này như vậy là rủi ro rất lớn lớn có thể lỗ rất nhiều thì bắt đầu họ rút tiền bắt đầu họ rút tiền anh chị ạ đó bắt đầu họ rút tiền và khi họ rút tiền ấy thì muốn biết họ rút tiền như nào anh chị nhìn vào đây có thể thấy sơ qua có thể thấy một chút đó là đây tâu tàu đi buzit đây nó đã giảm đây từ 189 tỷ đô còn 173 tỷ đô năm 2022 tức là người ta đi rút tiền và người ta gửi ít hơn thì khi người ta đi rút nhiều và người ta gửi ít thì cái ngân hàng SVB này mới bắt đầu thiếu thanh khoản thiếu tiền giống như cuối năm 2022 vừa rồi ở Việt Nam các ngân hàng bị có trái phiếu ấy, bị nhà đầu tư bán trái phiếu và rút tiền về rất nhiều và từ đó tự nhiên mất thành khoản đó tức là bình thường người ta chỉ rút khoảng một tỷ đô một tháng nộp một tỷ đô gửi một tỷ đô một tháng thế là cân bằng nhưng đằng này có khi người ta không có người gửi mới mà lại có người rút không phải một tỷ mà 3 tỷ 5 tỷ 7 tỷ đô chục tỷ đô chẳng hạn thì từ đó ngân hàng này không kịp trở tay thanh toán cho khách hàng thế do đó rằng nó rất cần thiết phải phát hành cổ phiếu ngay để thu vốn lấy vốn trả cho người gửi tiền nhưng mà vừa rồi cái đợt phát hành cổ phiếu dự kiến thu được hơn 2 tỷ đô của SVB VB bị fail tức là họ không phát hành được không thu được tiền được thế do đó rằng do đó rằng họ mất khả năng thanh toán mất khả năng thanh toán được chưa và mất khi mất khả năng thanh toán rồi ấy, thì nó bị FDIC kiểm soát đây là một cơ quan rất quyền lực ở Mỹ kiểm soát cái ngân hàng này luôn thì khi nó bị kiểm soát cũng giống như ngân hàng nhà nước Việt Nam kiểm soát cái ngân hàng SCB ngân hàng Sài Gòn đấy thương mại của phần Sài Gòn đấy cuối năm 2022 vừa rồi nó y như vậy thôi đó thì khi đó thì nó có thể gọi là rơi vào tình trạng gọi là có thể nói coi như là không tự chủ được thì đúng hơn chứ cũng chưa đến mức phải phá sản được chưa đó thì đấy là là cái nguyên do nguyên do khiến cho khiến cho giá cổ phiếu bị sập sâu như thế này đó vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là nó tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán của Mỹ đầu tiên bởi vì Mỹ là nó chắc tác động trực diện còn Việt Nam thì nó không trực diện một cái gì cả đó là chỉ số các chỉ số của Mỹ có thể là do cái ngân hàng này hoặc một yếu tố khác nhưng mà nhiều khả năng là do ngân hàng này hai phiên vừa rồi nó giảm khoảng độ 2,5 phần trăm đó một mức giảm 2,5 phần trăm như vậy là cũng tương đối nhiều chứ nó không phải quá nhiều được chưa tiếp theo chúng ta có thể xem những cái ngân hàng khác ở Mỹ thì sao họ bị ảnh hưởng như thế nào không thì ví dụ ở đây chúng ta vào ngân hàng JP Morgan Chase đó thì đây là một ngân hàng to cũng nhất nhì ở Mỹ đây nó cùng Bank of America và một vài ngân hàng nữa là những ngân hàng lớn nhất của Mỹ cũng như lớn nhất thế giới thì chúng ta có thể thấy cái ngân hàng JP Morgan Chase đây trong vòng một năm qua đây anh chị thấy giá cổ phiếu nó không ảnh hưởng gì cả bởi vì sao bởi vì chất lượng tài sản và của nó là tốt còn vừa rồi nó cũng gần gần như không ảnh hưởng gì cả cái phiên gần nhất của nó vừa tăng 2,54 phần trăm đó chứ không phải là thị trường tài chính toàn cầu hoảng loạn đâu ạ à không hề phải có chuyện ấy anh chị lưu ý là như thế nhá đây ngay cả đây là một cái ngân hàng này trực diện luôn đúng không ạ đó JP Morgan Chase rồi tiếp theo cái ngân hàng Bank of America cũng là một ngân hàng lớn hai ngân hàng này thuộc dạng lớn hàng đầu thế giới thì trong hai phiên vừa rồi thì nó cũng có giảm đâu đó khoảng ba bốn năm phần trăm gì đấy ba bốn phần trăm gì đấy nhưng nó không giảm quá sốc không giảm quá sốc đúng không trong 6 tháng qua thì nó vẫn đang ở cái mức thấp thấp như thế này rồi thằng banh ở America nó có sự giảm này là bởi vì cái chất lượng của nó cũng kém hơn so với thằng JP Morgan chưa được chưa tiếp theo vậy thì cái trường hợp này nó là cá biệt hay nó là các ngân hàng Mỹ đều như vậy thì xin trao đổi với anh chị nó cũng là cá biệt thôi nó cũng giống như ngân hàng SCB ở Việt Nam thôi vốn chủ sở hữu có 16, 15, 16 ngàn tỷ mà tín dụng những 6, 5, 600 nghìn tỷ, tài sản những 6, 700 ngàn tỷ. Trong khi nhìn sang các ngân khác, hàng khác, ví dụ MB tín dụng ừ, bằng SCB, tài sản tương đương, nhưng vốn chủ nó lên đến 70 mấy, 80 ngàn tỷ. Techcombank vốn chủ lên đến hơn 100 ngàn tỷ. ACB vốn chủ 60 ngàn tỷ. Đó thì cái trường hợp SCB ở Việt Nam là cá biệt thôi. Và tương tự như thế, trường hợp SVB cũng là cá biệt. Và cá biệt như nào thì Phục sẽ cùng trao đổi cùng anh chị ở đây đó cùng trao đổi cùng anh chị nhé rồi xin mời anh chị theo dõi chúng ta có thể xem đấy thằng GP Morgan Chay chia sẻ cùng anh chị ok các anh chị bình tĩnh một chút nhé tổng cộng tài sản nó là 3,67 ngàn tỷ đô đúng chưa anh chị nhìn thấy chưa 3,67 ngàn tỷ đô thì nó to gấp bao nhiêu lần so với 211 tỷ đô của thằng này tức là gấp khoảng 18 lần cái ngân hàng này đó gấp 18 lần cái ngân hàng này đó GP Morgan Chase gấp 18 lần và anh chị nhìn xem cái vốn chủ sở hữu của nó nó những đâu rồi mời anh chị xem vốn chủ sở hữu của nó lên đến 292 tỷ đồng đó tức là cái đòn bẩy của cái ngân hàng này nó khoảng độ 11 12 lần đó 11 12 lần thì nó còn nhiều ngang nhiều hơn các ngân hàng tư nhân Việt Nam rất nhiều nó chỉ ít hơn so với Vietcombank BIDV và vân vân một chút thôi còn so với thằng này vốn chủ sở hữu đệ có 16,2 nghìn 16,2 tỷ đô thôi mà tài sản 211 tỷ đô tức là đòn 7 khoảng độ gần 15 lần đúng không? nhưng thằng JP Morgan này đòn 7 nó thấp hơn đúng không? nó có nhỉnh 12 lần một chút thôi tiếp theo về kết quả kinh doanh hay về các cái chất lượng các cái tài sản của nó cũng thế thì chúng ta có thể thấy rằng là nó có chất lượng tốt hơn thế do đó rằng cái giá cổ phiếu của nó không bị ảnh hưởng nhiều không bị ảnh hưởng nhiều tương tự cái thằng ngân hàng Bank of America cũng vậy đó đó nhìn chung là cái đội ngân hàng của Mỹ ấy, nó mua cái chứng khoán đầu tư rất nhiều nhiều hơn Việt Nam rất nhiều thế thành ra là chứng khoán đầu tư thì nó gọi là có lãi suất cố định anh chị lưu ý nhé lãi suất cố định chứ không phải là thả nổi. còn nếu mà nó có các khoản cho vay nhiều ấy thì nó sẽ thả nổi nhiều lãi lên thì nó tăng lên còn lãi xuống thì nó nó giảm xuống được chưa đúng không ạ hay là thằng BAC này cũng thế tổng tài sản nó khoảng 3,05 nghìn tỷ đô đúng không ạ vốn chủ sở hữu của nó cũng khá cao anh chị nhìn đây 273 tỷ đô tức là đòn bẩy có hơn 10 lần một chút thôi đó nó an toàn hơn thành ra nó chất lượng hơn nó không bị kém như cái thằng này và anh chị bảo là ô cái lãi suất trái phiếu của nó giảm mười mấy tỷ đô đúng không đúng không nó cố định thì đấy là cố định đấy bởi vì đầu tư nó là đầu tư toàn chứng khoán đầu tư trái phiếu vân vân là lãi cố định nhưng mà cái một cái chết của nó ấy, trong năm vừa rồi ấy, đó là lãi suất như chúng ta thấy lãi suất trái phiếu chính phủ phủ tăng lên rất mạnh thế thành ra lãi suất huy động của nó cũng tăng cao lên rất nhiều đúng không và anh chị thử tưởng tượng rằng cái lãi suất huy động của nó ấy, đây tổng nợ của nó là 195 tỷ 498 triệu đô cái lãi suất huy động của nó tăng khoảng 2 đến 3 phần trăm chẳng hạn anh chị thử nhân với 195 tỷ đây thì ví dụ 2 phần trăm đi thì tức là nó bay mất của cái ngân hàng này 4 tỷ đô khi lãi suất tăng 4 tỷ đô lãi suất tăng nhưng ngược lại cái khoản nó cho vay ấy có thể tăng lãi suất nó này chỉ có 73 tỷ đô thôi thì tức là nó chỉ vớt lại được có 1,4 tỷ đô thôi như vậy nó âm mất 2,6 tỷ đô tức là huy động vào thì thường nó toàn gần như toàn bộ là thả lỗi gần như nhé thì nó bị thiệt hại khi lãi suất tăng nó phải huy động cao lên thì nó thiệt hại nhưng mà cho vay ra nó lại chỉ có hơn 70 tỷ đô là biến động với lãi suất thôi còn lại cái đống 120 tỷ đô này thì nó vẫn hưởng lãi cố định bởi nó mua trái phiếu mà thế thì giá thị trường lại giảm mất hàng chục tỷ đô nữa 12 tỷ đô nữa thế do đó là cái nguy cơ mất vốn nó lên đến mười mấy tỷ đô đó. từ đó thì cái vốn chủ sở hữu 16 tỷ đô mà trừ đi cái số đó rất thấp đó thế thành nhà là nhà đầu tư rất lo ngại nó và họ đã bán rất mạnh cái ngân hàng này ngân hàng này đó bán rất mạnh ngân hàng này từ đầu năm rồi và vừa và vừa rồi là do cái thằng ngân hàng này nó không huy được vô động được vốn để có thể trả cho người người gửi rút tiền và cuối cùng nó xảy ra cái tình trạng mất thanh khoản này như thế đấy còn tác động như thế nào đến chứng khoán Mỹ đó là chứng khoán Mỹ hai ngày giảm khoảng 2,5% rồi các ngân hàng của Mỹ thì sao nó cũng về cơ bản cũng nhiều ngân hàng giảm nhiều ngân hàng giảm nhưng mà không phải tất cả giảm còn ngân hàng nào tốt thì nó vẫn tăng giá đây có ngân hàng giảm Goldman Sachs đây thì cũng giảm đây đúng không đó Goldman Sachs cũng giảm đây đó nhưng mà đây các anh chị nhìn thấy đây nó có giảm tác động nhưng mà cả năm nay nó vẫn duy trì ở mức ổn định giống như thằng JP Morgan đúng không thì ở Mỹ thì người ta rất rõ ràng ngân hàng tốt thì vẫn là là tốt ngân hàng xấu thì sẽ bị sập rất mạnh chứ không có chuyện mà tất cả giảm một cách đồng loạt mạnh mẽ đây là một thực tế anh chị có thể nhìn thấy đây giá cổ phiếu một năm qua đây một năm qua đúng không ạ đó thì đấy là về cái câu chuyện đó còn thị trường chứng khoán Mỹ chúng ta thấy nó phản ứng cũng có tương đối mạnh nhưng nó không quá mạnh bởi vì hai phiên nó mất có 2,5% thôi không quá lớn tiếp theo ở Việt Nam chúng ta cuối 2022 đã xảy ra trường hợp của SCB rồi đó là trường hợp lên ngân hàng lên đến tài sản lên đến 25 tỷ đô nó tác động cực kỳ lớn và trực tiếp đến cái hệ thống tài chính của Việt Nam còn cái trường hợp SVB này thì nó không tác động trực tiếp gì đến Việt Nam cả và tuy nó người ta nói rằng nó là ngân hàng lớn thứ bao nhiêu 216 hoặc 20 của Mỹ gì đó nhưng tài sản tổng tài sản nó có 210 tỷ đô thôi trong khi cái riêng 120 tỷ cái chứng khoán đầu tư này nó có thể bán ra ngay lập tức rất nhanh trong một vài phiên bán được không đúng không cái cơ quan FDIC họ quản lý họ có thể bán ra thu hồi lại và trả tiền cho đa phần những người gửi tiền được và nó chịu lỗ mất một khoản khá khá khoảng độ chục, chục tỷ đô chẳng hạn bởi vì cái ngân hàng này nó đã từ đã bán ra 20 tỷ đô cái trái phiếu và nó lỗ mất 1,8 tỷ đô rồi thì cái số 120 tỷ này nó mà bán thì nó có thể lỗ khoảng 12 13 tỷ thì như vậy nó gần âm vốn chủ sở hữu đó do đó nó bị kiểm soát và cái khủng hoảng này có tác động mạnh đến người dân Mỹ không xin thưa là khả năng cao là không vì sao thứ nhất tuy ngân hàng này là to 210 mấy tỷ nhưng mà so với quy mô nền kinh tế Mỹ nó lên đến 25.000 tỷ đô thì cái số này thì nó chỉ chiếm khoảng độ 0,8% thôi nó không quá lớn cái trường hợp SCB của Việt Nam là 25 tỷ đô trong khi GDP Việt Nam có 400 tỷ đô tức là nó tương đương 16% GDP của chúng ta mà vừa rồi ngân hàng nhà nước vẫn xử lý rất tốt và nó không ảnh hưởng quá nhiều đến hệ thống đó tức là nó chiếm hơn 6% GDP Việt Nam cái thằng SCB ấy, mà còn không ảnh hưởng gì nhiều tất nhiên có ảnh hưởng nhẹ nhưng nó không ảnh hưởng quá lớn để đổ vỡ được hệ thống thì thằng này nó chiếm có 0,8% GDP thì nó không phải lớn và không phải lớn hay không thì các anh chị vừa nhìn vào cái thằng thằng Bank of America này thì thằng này đây anh chị thấy tổng tài sản nó 3,05 triệu tỷ đô cơ tức là nó gấp những 15 lần cái thằng SVB kìa cơ thậm chí cái thằng JP Morgan thì nó còn gấp những khoảng độ 18 lần cơ gấp 18 lần thằng SVB cơ thế do đó cái quy mô tác động trực tiếp của SVB đến với nền kinh tế Mỹ phải nói là có đã đầu tiên là có nhưng nó có lớn không xin thưa nó không lớn nhiều người cứ lôi 200 tỷ đô dọa to thế thì nó chỉ to so với Việt Nam thôi chứ nó không to so với Mỹ được ạ GDP Mỹ là 25.000 tỷ đô anh chị lưu ý nhé còn Việt Nam thì GDP có 400 tỷ đô thôi đúng không ạ và đây minh chứng luôn cái thằng GP Morgan Chase đây anh chị có thể nhìn thấy đây thằng GP Morgan Chase đây tổng tài sản nó 3,67 nghìn tỷ đô tức là nó cao gấp khoảng độ 18 lần cái thằng cái thằng SVB này thì như vậy tuy nó là xếp thứ 16 20 vị của Mỹ nhưng mà nó vẫn chỉ là một cái thằng bé xíu thôi không có gì đáng kể cả và nó là 0,8% GDP của nước Mỹ thì anh chị thử tưởng tượng 0,8% giống như một cái ngân hàng ở Việt Nam đúng không 0,8% của 400 tỷ đô tức là có tài sản 3,2 tỷ đô tức là tương đương với 70 ngàn tỷ bé tí không tác động gì nhiều đến thị trường đến nền kinh tế Mỹ cả. Được chưa? Cái ngân hàng SCB của Việt Nam nó hơn 6% GDP của chúng ta. Nó mới là cái thằng tác động cực mạnh đến nền kinh tế của chúng ta cuối năm 2022. Nhưng mà ngân hàng nhà nước đã xử lý một cách rất êm thấm và rất đẹp. Huống chi cái thằng này nhỏ xíu này họ sẽ xử lý một cách rất nhanh chóng, rất ok. Và bằng chứng bằng bằng chứng là chính là cái việc cái cơ quan của Mỹ là FDIC họ đã đưa ra cái thông báo đó là những người gửi tiền nhỏ hơn 250.000 USD thì sẽ bắt đầu được rút ra từ thứ hai tuần tới và những người gửi tiền lớn hơn 250.000 USD thì phải chờ phải chờ đúng không ạ phải chờ để họ tính toán dần họ thanh lý dần cái tài sản của cái ngân hàng này và họ sẽ trả dần trả dần đó thì cái điểm chết của thằng này đó là nó đi lấy tiền gửi nó đi mua trái phiếu và và mua trái phiếu đúng lúc lãi lợi, lợi suất thấp giá trái phiếu cao đó thì đấy là cái rủi ro của cái cái đội ngân hàng ngân hàng này đó và trao đổi cùng anh chị nói thẳng luôn nó tác động đến Mỹ không đáng kể nó như cái lông hồng thôi đó. tuy vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng chính vì nó tác động không lớn thế cho nên là chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ cho dù lúc này đang rất nhạy cảm nhưng mà nó giảm hai hôm thì giảm mạnh nhất nó lên đến chỉ 2,5% thôi không quá nhiều và các ngân hàng khác về cơ bản gần như không ảnh hưởng gì gần như không ảnh hưởng gì ví dụ như là cái ngân hàng JP Morgan Chase này to nhất Mỹ đi thì coi như nó giống như thằng BIDV ở Việt Nam khoảng hơn 2 triệu tỷ đi thì một cái thằng mà chỉ nhỏ bằng khoảng độ 11 phần 18 18 lần thì tức là nó đâu đó nó chỉ khoảng độ 100 ngàn tỷ thôi ở Việt Nam thì nó là banh rất nhỏ ảnh hưởng không lớn và thực tế chúng ta đã trải qua cái trường hợp SCB rồi nó trực diện nó 6% GDP Việt Nam và cuối cùng nó còn không tác động gì lớn tuy vậy thì chia sẻ cùng anh chị đó là ở Việt Nam ấy thì có một cái sự người ta gọi là cái độ hóng rất cao đấy phải chia sẻ thật với anh chị là ở Việt Nam có một cái nó gọi là độ hóng cực kỳ cao thì chính cái độ hóng cao này độ hóng cao này nó khiến cho chúng ta hoảng loạn và loạn xạ hết cả lên khi nghe bất kỳ một cái thông tin gì nghe bất kỳ một cái thông tin gì cứ trên thế giới là bắt đầu báo chí và đa phần báo chí đa phần không phải tất cả nhé có những người làm báo lâu năm về tài chính họ hiểu rất sâu sắc nhưng đa phần báo chí họ chả hiểu một cái gì về tài chính họ chả biết gì một cái gì về tài chính thế là họ cứ tung hỏa mù họ cứ câu vi họ cứ làm loạn xạ cả lên và khiến cho nhà đầu tư bị hoang mang và cũng trao đổi cùng anh chị nói thẳng luôn có một cái thống kê chiều nay phục hỏi một anh bạn giỏi về trên Google thống kê về sợt về cái SVB thì ở Việt Nam cái tỷ lệ sợt về SVB phá sản nó còn lớn hơn sợt ở bên Mỹ cơ đó nó còn lớn hơn sợt ở bên Mỹ cơ thế thì đây là chính chúng ta nhà đầu tư cá nhân không cẩn thận là nạn nhân của truyền thông đúng không truyền thông nó cứ vống lên nó mấy trăm tỷ đô này nghe đã thấy sợ rồi đúng không nghe đã thấy chết khiếp rồi đó thì cái này là một cái anh chị cần phải hết sức lưu ý ở cái vấn đề này đó nhiều người lại liên tưởng đến lemon brother đến đủ thứ nhưng chia sẻ cùng anh chị cái lemon brother hay mấy ngân hàng kia ở mỹ ấy, năm 2008 ấy các anh chị biết đấy nó tương đương với bao nhiêu phần trăm GDP không ạ mấy ngân hàng ấy phá sản nó tương đương 10 phần trăm GDP Mỹ chứ không phải là có 0,8 phần trăm đâu và đấy chính là những cái đơn vị đầu ngành của toàn bộ thị trường tài chính Mỹ và trước đó người ta còn không phát hiện ra nó khó khăn cơ thế thành ra nó mới tạo nên những cái cú đổ vỡ cực kỳ lớn và không một ai có thể cứu được những cái ngân hàng ngay nhanh được bởi vì nó quá to còn trường hợp này thì nó nhỏ nó 0,8% GP và người ta cũng biết nó xấu từ trước và người ta đã bán dần bán dần và người Mỹ họ không quá bất ngờ về cái điều này đặc biệt là các cái chuyên gia tài chính sâu sắc hàng đầu phố quần rất hiểu biết thì họ không họ không ngạc nhiên với cái kết quả này bởi vì nó đã diễn ra rồi họ nhìn thấy trước rồi đó nhìn thấy trước rồi và hơn nữa thì đa phần các nhà đầu tư các Ờ, đa phần nhé không phải tất cả những người gửi tiền ở Mỹ á, thì họ cũng có cái bảo hiểm tiền gửi rất ok thế do đó là về cơ bản cái thiệt hại cho nhà đầu cho những người gửi tiền nó không đáng kể và họ sẽ không xảy ra cái sự hoảng loạn giống như ở Việt Nam được. và Việt Nam anh chị thấy cái SCB ấy, tài sản nó chiếm 6% GDP anh chị lưu ý như thế còn đây chỉ là 0,8% GDP đó và nó không ảnh hưởng gì đáng kể đến với thị trường tài chính Mỹ cũng như thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy vậy, nếu mà sắp tới có những cái con bò mộng nó lớn, cái điều này thì Phục không biết nhé. Nó lớn, quy mô nó hàng ngàn tỷ đô hoặc nhiều hơn nữa. Mà nó xảy ra vấn đề thì tất nhiên thị trường tài chính thế giới sẽ cực kỳ trao đảo. Tuy vậy thì hiện nay người ta dự báo rằng là cái điều đó thì uh, các chuyên gia ở Mỹ nhé, Phục thì Phục không biết, Phục không, cũng không hiểu hết về các uh, ngân hàng Mỹ đâu. Đó, động ngân hàng nào thì mình biết thôi nhưng mà mình không hiểu hết nhưng mà phục thì không hiểu nhưng các chuyên gia họ đánh giá là cái khả năng phá sản vỡ nợ của một số ngân hàng yếu kém nhất là vẫn còn nhưng mà nó là cái số nhỏ thôi còn những cái ngân hàng lớn những ngân hàng hàng đầu ấy về cơ bản quản trị của rủi ro của họ rất tốt vì sao lại rất tốt sau cuộc khủng hoảng năm 2008 ấy thì người ta mới áp dụng rất mạnh các cái tiêu chuẩn Basel 2, Basel 3 và nhiều tiêu chuẩn nữa thời kỳ ông Obama bắt đầu làm tổng thống ấy, ông ấy đưa ra rất nhiều những cái đạo luật những cái uh, thứ để có thể là hạn chế cái sự tái diễn về cái chất lượng tài sản xấu giống như cái giai đoạn 2007 2008 chính vì thế cho nên các cái ngân hàng Mỹ khá là vững chắc như anh chị nhìn thấy đúng không ạ đúng không? JP Morgan trong vòng một năm qua giá cổ phiếu của nó vẫn đi ngang vẫn đi ngay đúng không ạ hay là Goldman Sachs hay là rất nhiều các cái ngân hàng khác cũng thế chất lượng quản lý tốt thì về cơ bản nó vẫn không ảnh hưởng gì nhiều cả còn những cái ngân hàng tệ yếu kém như SVB nó cũng giống như SCB của Việt Nam chỉ cần một cái cú gọi là vả nhẹ thôi là nó ngất thôi tuy vậy thì nó đã sẽ tác động không quá lớn và người Mỹ thì họ lại rất hiểu về cái rủi ro đó có lựa chọn bảo hiểm tiền gửi hay không vân vân họ rất hiểu về cái chuyện đó thế thành ra là họ chấp nhận nếu họ chấp nhận điều đó thì nó cũng không vấn đề gì cả thì đấy là câu chuyện như thế nhưng mà chia sẻ cùng anh chị đây là nhận định tĩnh và nó cũng là ý kiến chủ quan của cá nhân phục thôi còn ví dụ như là có những cái cú xấu hay có những cái gì đó mà nó chưa lộ ra thì có thể là điều đó phục điều đó thì phục không nắm được còn trên thực tế cái cây SVB này thì Phục chia sẻ cùng với nhà đầu tư cụ thể là như vậy để anh chị có cái nhìn đúng đắn chuẩn chỉ bài bản về về cái thực tế thực tế của nó là như vậy đúng không ạ vâng đó thì đấy là chia sẻ cùng anh chị như thế đấy là cái cái nhận định tịnh thì Phục đã nói rồi đấy là nhận định tĩnh và ông nào nhận định thế rồi phục với ông nào thế rồi là dựa trên những cái hiểu biết chủ quan của cá nhân được chưa thì đấy là một cái câu chuyện về SVB là như vậy Đó. ok Và vâng, nếu à, anh Hà Ngọc Vũ có trao đổi vụ SB SVB phá sản chứng tỏ Fed tăng lãi mạnh, kinh tế Mỹ sẽ gặp rắc rối. Và còn nhiều doanh nghiệp phá sản như SVB, chắc Fed sẽ bớt diều hâu. Phải cân nhắc tăng lãi suất quá mạnh. Phải không? Thì cái câu chuyện này thì rất là khó. Bởi vì uh, Fed họ đều là những chuyên gia hàng đầu thế giới luôn đấy. Và mình cũng không thể đánh giá nhận định được họ. Chia sẻ cùng anh chị như thế rất khó. Còn cái việc là SVB này uh, về cơ bản là chúng ta nói chung là gọi là nó phá sản kỹ thuật thì cũng đúng bởi vì ở bên đó thì cái à, FDIC thì họ ngăn chặn ngay họ túm lại ngay và họ bình giờ ổn người dân rất là rõ ràng và luật pháp của họ về những cái đó cũng cực kỳ rõ ràng ông nào có bảo hiểm tiền gửi yên tâm được thanh toán bảo hiểm bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu đó và họ cũng đưa ra cái đánh giá rồi họ đưa ra đó là đó là về cơ bản họ đưa ra rồi đúng không? họ đưa ra ở đây là là liên quan đến vấn đề gọi là ông nào mà tiền gửi dưới 250.000 đô dưới 250.000 đô thì ông đó được nhận lại tiền thanh toán tiền ngay từ thứ hai tuần tới còn đâu nào trên 250.000 đô thì phải chờ nó xử lý tài sản đã thì cái câu chuyện là như vậy câu chuyện là như vậy anh chị nha nó sẽ không sốc như ở Việt Nam cũng giống như cái câu chuyện trái phiếu ấy. ở Mỹ nó rất rõ ràng nó có xếp loại A B B B tất nhiên những cái xếp loại nó không phải là hoàn hảo 100% nhưng mà người ta đầu tư kèm với cái rủi ro nó cũng rất rõ ràng đấy rồi đó thì nó có hết ở đấy và ông nào mua bảo hiểm thì cũng có bảo hiểm ở đấy đó thì cái câu chuyện thiệt hại nó sẽ không lớn so với như ở Việt Nam và cái việc ở Mỹ cái hành lang pháp lý để xử lý các cái thương vụ như này nó rất rõ ràng và nó có sẵn từ trước rồi bởi vậy cho nên là FDIC họ đưa ra rất nhanh chóng đó là vừa mới mất thanh khoản có một hai hôm họ đã đưa ra thứ hai ông nào gửi dưới 250 ngàn đô đến nhận tiền đi có thể đến nhận tiền ông nào gửi trên 250 ngàn đô thì phải chờ rất rõ ràng như thế còn ở Việt Nam mà xử lý được các cái vụ như này thì nó phải mất cả vài tháng thậm chí tính bằng hàng năm đó do luật pháp của chúng ta cũng chưa hoàn thiện chưa đầy đủ thế thành ra phản ứng chậm còn ở mỹ họ phản ứng nhanh tốc độ thế do đó là về cơ bản là cái sự ảnh hưởng lan tỏa nó vẫn có nhưng nó không phải là quá lớn quá lớn đúng không ạ còn cái việc Fed tăng lãi suất thì tất nhiên có ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp thì S, SVB là một cái trường hợp cụ thể đúng không ạ ảnh hưởng còn có nhiều doanh nghiệp khác mà phá sản hay không thì phục cũng không rõ còn trong cái điều kiện kinh tế khó khăn dĩ nhiên tỷ lệ doanh nghiệp phá sản nó nhiều hơn bình thường và đúng không ạ nó nhiều hơn bình thường ví dụ ở Việt Nam ví dụ như là trung bình một ngày có một vài doanh nghiệp bất động sản đang phá sản đúng đó trong lúc khó khăn thì có có điều nó tác động như thế nào chứ không phải chúng ta cứ nghe thấy nó phá một thằng phá sản là coi như là cả thế giới sụp đổ và thực tế ở Việt Nam cũng nhiều công ty gọi là ở ngưỡng cực kỳ khó khăn thậm chí còn khó hơn cái thằng SVB này ví dụ Novaland khó hơn này SCB khó hơn này đúng không ạ đúng không ạ Hải Phát khó hơn này rồi IBC của Apac English đấy cũng khó hơn này rồi rất rất nhiều doanh nghiệp chúng ta cũng đã trải qua nó giống như cái thằng SVB này chứ không phải là là cái thằng SVB là một cái hiện tượng bất thường đột ngột các thứ còn tất nhiên nó trong giới tài chính thì thường nó tác động mạnh hơn lan tỏa mạnh hơn so với các cái doanh nghiệp ở lĩnh vực khác đó và chúng ta cũng đã trải qua scb của chúng ta cũng bị rồi đấy đúng không? ngân hàng nhà nước đã phải cử người của vietinbank hay là các cái ngân hàng big four đến để tiếp quản rồi nhận rồi đúng không đó thì tương tự như vậy vâng anh chị hỏi là xe link liên quan đến tải báo cáo tài chính của svb thì xin mời anh chị đây phục xe vào cái phần dưới chỗ cái phần chat của chúng ta nhé anh chị vào đây đấy đó nói có sách mách cầu chứng làm gì chúng ta phải dựa trên cái cơ sở là con số thì nó mới rõ được chứ không thể chém chay rồi hai trăm ngàn tỷ hai trăm tỷ đô hay một trăm tỷ đô là thế này thế kia và chúng ta phải so với quy mô đúng không ạ vâng ok thì đấy là cái chia sẻ của phục với các anh chị Vâng. Ok, thì đấy là những cái chia sẻ của Phục à, cũng như Zfin đến với quý anh chị liên quan đến cái chủ đề SVB. Thì à, chúc anh chị có những cái kiến thức hữu ích và hiểu đúng về cái bản chất của cái vụ SC, SVB này. Đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những nội dung tiếp theo.